đến với một vùng đất khoai nổi tiếng của tỉnh Bắc Ninh Đó là địa danh là thôn Cung Kiệm, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Và nơi đây khoai dùng phân bón silic Tân Phát Bắc Giang đại trà trên toàn bộ, gần như toàn bộ cánh đồng Và để biết được khoai dùng phân silic non, đẹp, sai Và cái giảm cái tỷ lệ chết héo cũng như là cho một năng suất cao như thế nào thì mời các bạn chúng ta đến để trải nghiệm cùng à, chúng tôi nhé theo như em là dòng cái khoai silic này củ nó to hơn thân thường thế mà khoai nó chắc mà ăn nó bở mà nó thơm ngon ừ. Đấy. vâng ờ, bà đánh giá cái củ này nó nặng khoảng bao nhiêu ạ đây rồi cũng Riêng... gần dựng lên dựng lên để quay gần củ này phải tầm bảy lạng bảy lạng củ kiện thế nhỉ vâng. hai củ hai củ này thì hơn một cân nữa gần hai cân gần hai cân nhỉ nặng đấy vâng người ta nhìn thấy củ khoai này to này người ta thích này vâng thích quá nhỉ toàn củ gọc rồi Sướng thế Vâng mọi năm chưa có phân xin đích thì củ thế nào ạ? Chưa có thì cái khoai nó chỉ vừa vừa nhưng, nhưng kiểu như là khoai hàng vai thôi vâng. Còn một từ năm mà trồng cái khoai này vào nó mã nó đẹp nó vàng nó Nó vàng thì nó lại bóng củ khoai Đấy. Vâng Đây nó vàng mà nó bóng Và nó nó ăn thì nó sao ạ? Ăn nó bở Bở nó thơm Vâng Đây các bạn này Vâng, bà dự đoán một xào ờ, Bắc Bộ 360 mét vuông này thì ờ, với cái khoai mà dùng phân Sinic như này thì nó sẽ được khoảng bao nhiêu ạ? Theo như em như cái ruộng như khoai như thế này phải được một tấn. Phải được một tấn. Một xào một tấn. Một xào một tấn. Vâng. Khoai to như thế này một xào một tấn đấy. Thế thì sẽ năng suất nhiều hơn so với dùng phân thường đúng không? Đúng rồi. Vâng. À, bà cho biết là cái tình hình chết héo ở đây thế nào? Riêng cây khoai nó không dùng cái Sinic này thì nó cây nó cứ tươi, mà nó đây là cái lá của nó dày như thế này này đấy cái, cái thân cây của nó cứng thân cứng đấy. như này à. thân chắc như đá này các bạn này chắc lắm chắc như đá luôn mà nó cứ vàng vàng khoai nhỉ à. đến tận lúc um, thu hoạch mà lá nó vẫn dày như thế này đấy lá nó vẫn dày này đấy không có cái biểu hiện của cái cái xương mai đúng không à. đấy nó vẫn dày vẫn khỏe cây như thế này thì khoai này mà để thêm vài ngày nữa thì thế nào có được không à. khoai này để tầm độ kể ra một tuần vẫn được mà Vâng. Hoa này để một tuần vẫn được. Đấy. Một tuần thì củ nó có to hơn không ạ? Chắc là phải to hơn rồi, quay để lâu để để nó nhất là cái đất ẩm này nó lại càng to thêm. Vâng. Và tiếp tục sang bới ập núm kia đi ạ. Cái củ đấy các bạn này. Củ to sợ chưa? <laughs> Mà đây ở đây ờ, về cái ờ, cái cái tỷ lệ khoai loại ở đây thế nào? đây loại đây thì bây giờ nó không nó to như thế này nó không loại không đáng bao nhiêu cả không đáng kể đúng không không đáng kể đây ví dụ chỉ có, có những cái củ con con đấy không đáng kể con con khoai lấy được thôi mà toàn khoai những cái củ như thế này thì mình có thể làm giống được để làm giống mình có thể làm giống đây những cái củ bé bé như này làm giống đây đây là khoai là đất nó nấm vào chứ không phải ghẻ đâu các bạn nhé bởi vì thời tiết mưa cả tuần nay rồi và ngày hôm nay ngày âm lịch là ngày 21 mươi ăn quá 21 tháng Chạp âm lịch năm 2021 và ngày dương lịch hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Dương lịch thì không nhớ. À 13, không phải đâu. 13 tháng 23 ờ, dương lịch Thế à? Vâng, ngày 13 tháng 1 ờ, Không, hôm nay không phải 13 nữa À 23, 23 tháng 1 năm 2022 và trên ruộng khoai ở đây với diện tích là Vâng, gần 2 gần 2 xào Bắc Bộ tương đương với diện tích là khoảng 7 700 mét vuông các bạn ạ. Ừ. Đây. Khoai tuyệt vời. Đây, những củ khoai to To lúng lốc luôn các bạn này bà con xem cái củ khoai nó nó óng mượt như thế này đấy khoai rất rất chắc mà lại thơm ngon mà lại mà năng suất đấy. ngày xưa mà dùng phân thường thì được khoảng bao nhiêu ạ Sương, một xào bắc bắc bộ 360 mét vuông thì được khoảng bao nhiêu ạ mấy tạ chỉ độ 6 tạ thôi 6 tạ nhưng bây giờ dùng phân này thì được bao nhiêu ạ nếu mà tốt mà khoai tốt mà đẹp ấy phải một tấn đó một tấn mà khoai to là một tấn vâng. thường thường là 8 tạ với 7 tạ 8 tạ thôi vâng nhưng mà ruộng của bà này thì bà khẳng định là được bao nhiêu? Như em khoai như thế này là em phải được 2 tấn. Hai xào là được 2 tấn. Hai xào 2 tấn. Vâng. Tuyệt vời. Bà mới tiếp đi ạ. Và củ loại này không có. Người bới khoai nó đẹp như thế này rồi người ta được tấn thôi đấy. Tấn tấn mấy ạ? Tấn đúng một tấn đấy. Đúng một tấn luôn chị ạ. Đúng một tấn luôn không vâng. phải nói phép gì đâu. Vâng. Ui rồi, thích củ thích thế nhỉ. Từ dòng đúng một tấn rồi đấy. Vâng. Mà nó xài lắm. Ấy, ấy, ui rồi. Củ to quá <laughs> Hôm em dỡ ở trên kia kìa Em cũng lúc nào úi rồi củ khoai to quá cứ ối rồi Mà, mà không cả muốn về nữa Mà không cả đói nữa chứ Cứ làm đến tận tối luôn Khoai nó to nó thích quá Thích quá không là muốn về nữa. không muốn về Cho nên là chúng em đi quay mà Những cái vườn bưởi ruộng khoai đẹp Đấy. Còn mê không về được <laughs> May dắt lên đây khoai đẹp quá Vâng tuyệt vời chưa? Sai. Ừ. Đấy. Nhung nhúc. À? Này, nhung nhúc nhung nhúc này các bạn này. Đấy. Đấy. Xếp xếp xếp riêng ra, xếp riêng một khóm đấy ra. Xếp riêng ra. Đấy. Đấy. Ui giời. Chỗ lao cũng đẹp. Đấy. Rồi ôi. Tuyệt vời. Ừ. Bà đánh giá tỷ lệ sai đây như nào? So với dùng cân thường theo như em so với uh, ờ, chuột cắn dùng ờ, phân thường thì cái phân silic này nó sai hơn vâng. mà nó lại củ to bóng đẹp hơn vâng. mẫu mã nhìn lại đẹp hơn đúng không mẫu mã nó sáng bóng luôn đấy vâng thích không phải thích thế sốt bằng đà lợn con. Lúc nào nó phải có ấm ấm. Ấm ấm này nó mới mới lớn này nhanh lớn này. Vâng. Nếu mà để nếu mà khô quá là nó cũng không lớn được đâu. À. Thế ruộng này này có đủ độ ẩm không ạ? Ruộng này giờ đợt này mưa này rồi đủ độ ẩm rồi. Thế còn trước đây? Trước à, kia chị? này trong ờ, trước kia này có vẻ nó để khô đấy. Thế à? Mới vẫn tơi ờ, này là trước kia Mai mà không cứ... mưa ờ, là là cũng là khô đấy. Vâng. Mưa nhiều này mà nó vẫn vẫn còn tơi này cơ mà. Khoai này để thêm một hai ngày nữa có được không ạ? À? Được vài ngày, ngày nữa vài hôm vài ngày nữa là nó lên nữa nó đẹp nó ẩm nó đẹp nó ẩm này to củ nó có to thêm không ạ có chứ nó này, nó không thể to hơn nhưng mà nó nặng hơn nó nặng hơn à ừ. à nặng nặng hơn nó, nó tức là những cái củ mà biệt biệt này nó sẽ tròn vo lên nó sẽ nặng cân hơn à vâng những củ mà à. chúng em ở bên phân bón Silic ờ, Tân Phát Bắc Giang ạ vâng Tân Phát Bắc Giang nhưng mà công ty ở tại Bắc Ninh mà đã về đây tập huấn cho bà con rồi đấy vâng vâng các ờ, bác nhận xét xem cây khoai dùng phân Silic này nó như nào ạ đấy, thế cái này là đẹp ừ. tôi không ờ, độc tưới không rồng các bác chỉ tưới cái túi 300g ờ, thôi gì? Ừ. Đây. Thấy bảo là thế, thế xem cái chữ của nó thế là mua về để ngâm tưới. Đấy, củ đấy, củ đông đốc đấy. Đây này, đấy, nhỉ, như lợn con. Vâng, như lợn con nhỉ. Đấy, thích lắm. Rồi, nó cũng cũng năm nay nó đặt thưa đấy chị ạ Vâng chuột chuột, chuột là ăn đầy rộng kìa. À? à đúng rồi, chuột bới nhiều lắm. Chuột bới Bác bới tiếp đi ạ. À. Nó tốt mà. Bác bới tiếp Khoai tốt thì chuột mới hay đi vào. Ừ. Vâng. Đấy. Các bác nhận xét về cái ờ, tỷ lệ chết héo đây thế nào? Khoai này của nó không phải là chết héo. Đây là Đâu, khoai này không phải chết héo đâu, vàng cây đẹp tươi đẹp này. Đây là bị mưa. Vâng không phải không chết héo đây là nó vàng tươi đẹp ý. khoai của nó nó đẹp, đẹp vâng khoai ờ, bây giờ 3 tháng bây giờ mà à vị vâng thế à vẫn xanh luôn hả à? đây vâng. quay từ này đi xem nào vâng đây bác thử bới xem nào đấy ôi ui trời ơi như lợn con nhỉ ui rồi ôi chết gạt một cái một cái là là bao nhiêu là khoai đã đã khoai rơi xuống đất. đầy rõng chuột ăn. Vâng, chuột với ra đầy rỗng rồi đúng rồi. Ác thật. Úi rồi cái khóm này kéo phải mấy cân bác nhỉ? <laughs> Hả bác? Bác đánh giá khóm này khoảng mấy cân? Khóm này tí đây, đây chỗ này gì? Vâng đấy. Cái củ kia nữa. Cân hơn cân rồi. Không, chắc phải hai cân đấy bác, Tầm nhiều lắm. 2 cân. 2 cân đấy, hơn cân thế nào? Một củ kia đã phải 6 lạng rồi. Có à, à? củ ờ, của vâng. cân đã 7 8 lạng rồi, chị bảo là 2 cân. À, Đúng rồi. Đấy. Cái như đàn lợn con. Như đàn lợn con ấy nhỉ. Thích thế đấy đấy khoai nó còn đây chuột bới các bạn này chuột, còn bới ăn bao nhiêu đây này còn, đấy. còn độc mình đây còn độc mình đấy chuột bới đấy chuột bới chuột cắn đấy đấy ôi toàn củ vàng ươm chắc hai cân một một à, ôi dồi, một, một cân củ, vâng. củ như thế này thì ờ, đúng là phải năm sáu lạng thôi vâng đấy. thế hai trước đây vâng ờ, thưa các bác là trước đây chứ mà dùng phân bón thường thì thế nào ạ không bón không dùng phân bón silic thì củ sao ạ củ bình thường không không to Vâng, mà nó có bị ghẻ không? Có ghẻ, nó chả biết là theo đất hay thế nào thì không biết thế, thế nào cũng không biết rồi. Nó ghẻ thì không biết tùy đất hay là tùy cái gì thì cũng không biết. Thế Thế nhưng mà bây giờ mình dùng phân Sinic mình không thấy ghẻ thì thì các bác ờ, suy luận như thế nào? Nhưng mà năm nay hầu như khoai lại ít ghẻ. À. Năm nay tôi không không không mua tôi sau độc mua tưới thôi à, bác chỉ tưới cái túi nào ạ độc tưới cái túi mà 35 nghìn 300 gram ừ đấy vâng biết là thấy tưới. bảo là tưới cái túi 300 g đấy. Dễ mới lại thế là đọc cái chữ thì mua. Vâng, bác tưới được mấy lần ạ? Tưới hai lần đấy. Thế ạ. Ừ. Vâng. Ừ, hai lần bắt đầu thì... lên thế này tưới, sau lại lên này. Vâng, lên bằng ờ, tầm 20 phân thì bác tưới bao nhiêu uh, một túi đấy thì cho bao nhiêu lít nước ạ? À? Ngâm cho một thùng. À ngâm một thùng. Một thùng chả biết bao nhiêu lít cái cái xô rẻ xô xô mà có sơn ấy. Vâng. Thì chẳng biết bao nhiêu lít. Đấy, sao mình một thùng cái kiểu múc mình tưới ờ, kiểu ra mỗi một ờ, à, hai gáo có một thùng. À. Thế là tổng số là một túi 300 g đấy thì cuối cùng là mình cho bao nhiêu lít nước ạ? À? khoảng khoảng thôi khoảng khoảng thôi khoảng khoảng độc đầy, đầy cái xô nước ấy ai biết cứ đầy cái thùng nước đấy cho một hai gáo pha đấy không thế thì ừ, một thùng hai thùng thì làm sao mà mà mà mà đủ cả ruộng được không đấy là một gói một gói một vâng. gói thôi vâng Còn một gói xong lại pha ra đấy là ngâm vâng ngâm thì một hai gáo thì ngâm xong mới pha đầy thùng nước vâng Thế, thì ai một hai gáo Tức là đầu tiên là pha ra với một thùng, sau đó từ một thùng để pha ra nhiều thùng để làm sao mà tới đủ cho diện tích một sao đúng, đúng không ạ? Đúng rồi. Đúng rồi. Vâng. Đấy. Ôi rồi ôi, củ toàn củ gộc này. Nhìn thích thế như lợn con các bạn này. Ồ thế món chất mi ấy mới đâu nhỉ? Đấy. Và bác ơi, thế là bác tưới được mấy lần ạ? Tưới tưới hai lần. Tưới hai lần. Mới từ cái dạo 10 khoai 10 lâu lắm. À. Thế là lần thứ hai thì bác tưới vào giai đoạn nào? Vâng. Và 30 phân thì bác lại tưới thêm một lần nữa. Ừ. Vâng. Thì bác thấy nó củ nó có to và nó có khác. Vâng còn cái khoai đông ý, để già là vẫn ghẻ tưới cái đấy nhưng vẫn chưa kịp cái ờ, không phải ờ, nhiều khi ờ, là các bác để độ ẩm nó cao quá ừ. vâng Mấy... là khoai đúng rồi, độ ẩm cao độ ẩm cao chứ không phải tại phân xinic đâu ạ ừ. vâng chính xác chính xác là, là, là tại mình để dài ngày gì vâng cái, cái lúc tiền củ lộc lộc ngọt thôi nghiệm. năm nay được cái là khoai dễ khoai à, dỡ khoai năm nay cũng dễ nó chỉ ăn ờ, ở trên thôi đây các bạn này Hả? đấy ủ nâu cọc thích không nhìn rồi đây là nhìn vạch ra cho vạch vạch rộng ra xem nào vạch rộng ra xem nó đây đấy đấy thích không đấy ủa thích chưa ui rồi nhìn chưa <laughs> sai vâng thưa bà bà đánh giá là cái tỷ lệ sai khoai mà dùng phân xinic thì nó sai như nào ạ chắc là khoai nó ấy thì trước kia thì nó không có nhiều không sai được bằng năm nay đâu hôm nay